trả góp không phần trăm em ơi bây giờ anh quyết định sẽ bớt cho em với điều kiện em đánh cho anh nghe một đoạn là bớt cho em một triệu luôn á được không chạy vô chật quá không em, em không biết đánh thật sự là em chỉ cần tự học ở nhà thôi à. giỏi dữ vậy cái bài gì đó chị quyết cái nào ừ. đang đánh luôn có còn lai like chạy không được ở chỗ đó nha đàn rất đẹp mình rất thích cái đàn này và nó đã được gửi đến nhà một cô em yêu âm nhạc chân lại dài nữa chứ